quan đến vụ ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran. Trên trang Twitter cá nhân, thì Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án hành động trên và cáo buộc Israel đóng vai trò trong vụ việc. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tình trạng tiêu chuẩn kép và cảnh báo sẽ trả đũa lại hành động này. Trong khi đó, thì tờ New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ cùng hai quan chức tình báo khác cho biết Israel đứng sau vụ tấn công, song không nêu chi tiết. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về vụ việc. Vụ tấn công nhằm vào xe chở ông Fabrizadeh cùng các vệ sĩ xảy ra tại thành phố Absat, phía đông Tehran ngày 27 tháng 11. Ông Fabrizadeh từ lâu đã bị tình báo Mỹ, Israel cùng một số quốc gia phương Tây và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nghi ngờ đứng đầu chương trình phát triển bom nguyên tử bí mật của Iran, được cho là đã hoãn năm 2003. Tuy nhiên thì Iran nhiều lần phủ nhận phát triển vũ khí hạt nhân. Một nhóm ứng viên đại cử tri của đảng Cộng hòa ở Michigan của Mỹ dẫn loạt thuyết âm mưu để yêu cầu tòa án bác chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden tại bang này. Cụ thể, 6 thành viên đảng Cộng hòa, trong đó 3 người lẽ ra sẽ là đại cử tri bầu cho Tổng thống Donald Trump và ba quan chức địa phương đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang vào đêm 25 tháng 11. Trước đó hai ngày, Hội đồng xác minh phiếu bầu của Michigan chứng nhận chiến thắng của ông Biden với cách biệt 154.000 phiếu lập luận mà các nguyên đơn đưa ra trong đơn kiện lần này vẫn chủ yếu dựa vào những suy đoán và cáo buộc mà một thẩm phán hạt Wendy từng tuyên bố là không đáng tin cậy và bác bỏ trong một vụ kiện trước đó. Trong khi nhiều quan chức Cộng hòa khác ở bang này đã bác những cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump ngày 26 tháng 11 cho biết ông sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào ngày 14 tháng 12. Thưa quý vị, vào những ngày cuối trong nhiệm kỳ Tổng thống, một trong những công việc còn gian dở trong di sản đối ngoại của ông Trump chính là chương trình hạt nhân Iran. Cả Mỹ và Iran đều gửi đi thông điệp về những giải pháp của mình trong thời gian gần đây. Và dù rất ít khả năng, nguy cơ về một cuộc chiến tranh vẫn khiến cho các bên nín thở lo lắng. Tổng thống Trump đã cân nhắc đến một cuộc tấn công nhằm vào Iran đầu tháng này do lo ngại về các báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA e rằng Iran đang tăng cường kho uranium, nhưng sau đó đã hủy bỏ quy định trên. Một số người trong cuộc nhấn mạnh Tổng thống Trump không muốn có một cuộc xung đột mới ở Trung Đông, hành động có nguy cơ hủy hoại những gì được cho là di sản của ông trong việc ngăn chặn những cuộc chiến bất tận tại khu vực này. Đặc phái viên của Tổng thống Trump về vấn đề Iran mới đây từng nhấn mạnh về các lựa chọn phi quân sự nhằm trừng phạt Iran. Tất cả những gì xảy ra vào tháng 12 và tháng 1 tới sẽ là các lệnh trừng phạt với các hợp đồng buôn bán vũ khí, vũ khí hủy diệt hàng loạt và về các vấn đề nhân quyền. Chính sách này vẫn sẽ tiếp tục trong một vài tháng nữa và thậm chí cho đến ngày cuối cùng. Về phần mình, Iran đang chờ đợi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ trôi qua một cách bình yên. Các chỉ huy dân quân Iraq thân Iran cho biết họ đã được yêu cầu ngừng tập kích binh sĩ, cơ sở hạ tầng và lợi ích của Mỹ trong khu vực nhằm tránh gia tăng căng thẳng với chính quyền Trump vào giai đoạn này. Mặc dù chuẩn bị cho các tình huống, phía Iran cũng cho rằng khả năng Mỹ tấn công quân sự nhằm vào nước này là không cao. Chỉ huy vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Hussein Salami khi trả lời phỏng vấn hãng tin Fa News hôm 25 tháng 11 đã bác bỏ khả năng Mỹ tấn công Iran trước khi Nhà Trắng đổi chủ. Ông Salami cho rằng chiến tranh quân sự không còn là một lựa chọn đối với nước Mỹ. Iran sẽ đứng vững tới cùng. Lập luận này không phải là không có cơ sở. Trong trường hợp xung đột xảy ra, khả năng đáp trả của Iran là điều mà các bên cần tính đến. Iran sở hữu kho tên lửa lớn có khả năng tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út và các căn cứ Mỹ trong khu vực. Chưa kể, Iran có thể tấn công các đồng minh của Mỹ thông qua lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria, giải Gaza và Liban. Chính vì vậy, theo giới phân tích, tấn công Iran sẽ là bước phiêu lưu quá lớn và mạo hiểm. Rõ ràng, Tổng thống Trump hiểu rằng việc tiến hành một cuộc chiến mới với những kết quả khó đoán trong hai tháng cuối nhiệm kỳ không phải là một việc làm thông minh. Tuy nhiên, gây sức ép về chương trình hạt nhân Iran cũng là một trong những vấn đề mà Tổng thống Trump quan tâm. Do đó, ông chắc chắn muốn tăng cường sức ép nhiều hơn nữa với Tehran trước khi rời Nhà Trắng. Và với cách hành động phi truyền thống của ông Trump, một số quan chức cho rằng khả năng về một cuộc chiến không hoàn toàn khép lại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây khẳng định cơ chế pháp quyền trong ngân sách của EU đã được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 và cần được tôn trọng. Trong trường hợp Ba Lan tiếp tục phản đối về cơ chế điều kiện này, vấn đề này có thể đưa ra Tòa án Công lý châu Âu. Trước đó, giữa tháng 11, Thủ tướng Ba Lan đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo EU, bao gồm cả Chủ tịch EC, phản đối việc tiếp nhận tài trợ gắn với các hoạt động pháp quyền. Thủ tướng Ba Lan cho rằng Việc đưa ra cơ chế gắn với việc tuân thủ nguyên tắc pháp quyền là dựa trên sự độc đoán và mang động cơ chính trị. Nếu chấp nhận nó sẽ dẫn đến hợp pháp hóa việc áp dụng các tiêu chuẩn kép đối với các nước thành viên. Ngày 22 tháng 11, EU đã cảnh cáo Hungary và Ba Lan có thể bị buộc rời khỏi EU trong bối cảnh một số quốc gia thành viên EU ngày càng phẫn nộ với động thái của hai nước khi phủ quyết các gói ngân sách hàng ngàn tỷ euro của EU. Giới phân tích cho rằng Bruxelles có thể đưa ra động thái cứng rắn hơn khi buộc hai nước này rời khỏi khối nếu Hungary và Ba Lan tiếp tục đi ngược lại các tiêu chí và quy chuẩn giá trị chung của EU hiện nay. Thậm chí không loại trừ, EU sẽ đưa ra giải pháp bỏ qua các nước ngăn cản để tiếp tục thực hiện kế hoạch phân bổ này, dù đây là một lựa chọn khó khăn và đi kèm những hệ quả chính trị vô cùng nghiêm trọng.